Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sự, Alida, uống vui đời sảng khoái cả thời gian có nắng nhuốm buông nứt nẻ gan chân có mùi khoai sườn nương thơm bơ ruộng sau bưa nơi quê xưa chưa hè tháng bảy quầy đòn chiêng mẹ vẫn hát dằm rung câu ca mong như dòng sông sóng biển chờ nắng qua miên gió gọi đưa da trắng đường máu nâu càng thêm giàu dinh nụ cười duyên trao nắng mới chiều quê câu kiều đất hồi sinh như tình từ tâm kia làm thay không cả thời gian có nắng nhuốm bùn nứt nẻ gan chân có mùi khoai sườn đượm thơm bơ ruộng sau bưa vân cánh con cha đâu thả luống cày họ ơi họ ơi ơi họ ơi họ ơi ơi họ ơi họ nắng gió đỏ trời quê giữa trưa hè tháng bảy còi đòn chiêng mẹ vẫn hát dòng ru ca mong như dòng sông sóng biển trời nắng qua miền gió gọi mưa xa trắng đường máu nâu càng thêm giàu suy nghĩ cười duyên trao nắng mới chiều quê bên câu kiều đất hồi sinh chữ tình trừ tâm thương làm trò chơi của Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sớm Làm sao bây giờ Thấy không gặp bồ với sếp luôn đi Alina Uống vui đời sảng khoái